Hôm nay mình có dịp lên Vitexco uống nước và ngắm thành phố về đêm Mình quay lại à, mọi người cùng xem với mình nha Ở Bitexco thì tầng 50, 51 và 52 người ta sử dụng để mà mở nhà hàng, quán cà phê, quán bar ở trên đó à, quán bar này thì dạng là nhạc nhẹ thôi chứ không phải là theo kiểu dạng nhảy disco nhạc tân bần để lên được các tầng này thì mọi người có hai cách để mà lên là một là mình à, chỉ lên tham quan thôi không có uống nước gì hết thì cũng phải tốn là khoảng 200 ngàn một người và cách thứ hai là à, mình lên trên đó và mình gọi thức ăn nước uống ở các quán ở trên đó thì mình chỉ trả cái phí ăn uống thôi chứ không có tốn cái tiền à, lên cầu thang máy 200 ngàn kia nữa giá nước uống ở trên các quán ở đây thì mình thấy là khoảng tầm từ 150 đến 220 một phần nước thì à, nếu mà so với đi à, so với đi cầu thang máy không để tham quan thì gọi nước vẫn lợi hơn nhiều It's all about myself.

Ở đây có dịch vụ đặt bàn trước khi đến, cho nên có một số vị trí ngồi đẹp nhìn ra thành phố đều có khách đặt trước, cho nên mọi người trước khi đến nhớ đặt trước cho mình vị trí đẹp nhất nha. giờ là người ta bắt đầu chơi DJ